Toàn tan đi theo vợ Vậy sao dạy vợ Mình dạy là được rồi Vợ nó không hơn nó là may mắn lắm rồi đó Nó khờ Lấy phải con vợ khờ vợ ngu nữa Chắc hai đứa đi ăn cám luôn quá Cuối cùng Nỗi lo sợ của mình cũng thành sự thật rồi Đâu có về cái đứa con nhà nghèo Mẹ thì đi ở đợ Mà lại sắc sảo như vậy chứ Nói một câu nó trả treo một câu Khó cho mình rồi đây Ông chủ, ông chủ Bây giờ mình gần hết giờ rồi mình tranh thủ ờ, mình đi coi cây rừng đi để chặn dạng tối mình không có thấy đường đi đâu thì bây giờ đi nè dạ tôi đi nha bà cái thằng này nó có biết động phòng thiệt hay không hay chỉ là nó bậy khùng mà biết chăn mùng trải chiếu khùng mà biết người dưới người trên trời thiệt là bực mình mà không lẽ giờ tăng thêm thuốc khọ cho nó Con này cũng không phải dạng dừa đâu Nhưng đúng là duyên số Hai đứa nó mới nên duyên vợ chồng Mà làm sao mà trái được ý trời điều mình phải tính kỹ Khống chế việc sinh con của nó Chứ để nó đẻ ra một đứa mà ma lanh như nó Thì mình thôi chắc Chuyện này quan trọng Mình phải qua nhà bà Mai một chuyến mới được Còn con Làm cái gì mà như thằng hút rác vậy Cứ để vợ con quét nhà rồi nó tự hút Vô trong nghỉ ngơi đi Mẹ Mẹ cho con phụ em vợ đi Em vợ làm nhiều mà tội nghiệp lắm Sướng không chịu Chịu khổ à Mẹ có chuyện phải đi ra ngoài Con ở nhà chăm sóc chồng con cho cẩn thận nghe không Dạ Mẹ yên tâm Con sẽ chăm đi chăm con nít luôn Cậu Tài ừ? Cậu Tài có thương trà không? Có Tài thương em vợ Tài thương trà Tài thương Vậy vậy em trà nói gì Cậu Tài cũng nghe lời đúng không? Nghe Nghe lời em vợ Nếu mà nghe là phải thực hiện liền nha Ừ Vậy bây giờ Cậu Tài đã lầu bát giác ngồi vẽ tranh đi Em trà để giấy viết ngoài đó rồi đó Ra ngoài đó Hít thở khí trời trong lành Trời trong nhà ngột ngạt lắm Mấy cái này em trà làm cho Vậy Vậy Tài đi nha Vậy cậu Tài đi liền đi Ngoan, cậu Tài giỏi lắm ừ. Chiếc vòng cẩm thạch đó chắc chắn được cất trong cái phòng này phải tranh thủ lúc không có ai ở nhà Mình phải kiếm cho ra Cũng không có Không lẽ bà ta không giấu chiếc vòng trong cái phòng này tự nhiên thím đến nhà tôi giờ này vậy Ban ngày ban mặt chứ có phải nửa đêm đâu mà chị quảng hốt dữ vậy Thì biết là ban ngày ban mặt Chứ tự nhiên thím trùm đầu trùm mặt hết trơn Nhìn thấy nguy hiểm quá hả à. Mà nguy hiểm thiệt mà Nguy hiểm hả? Ừ Thôi thôi thôi vô đây nói chuyện Đi đi đi chị nhớ cái thuốc an thai Mà chồng tôi mua về mỗi khi đi rừng không À tôi biết rồi Cái loại thuốc đó là đông trùng hạ thảo à, Được pha chế rồi cùng chung với cái bột ngọc trai thượng hạng đó chứ gì Đúng rồi Nhưng mà Chị có biết là mỗi khi thương gia người ta mua thuốc đó Người ta hay lấy thuốc ra để coi thuốc thiệt hay là thuốc giả Là cho dù có nắng hay không nắng Cái thuốc đó mà là thuốc thiệt thì nó tự phát sáng À tôi cũng có nghe qua Tôi cần loại thuốc đó Nhưng mà là Thuốc giả Thuốc giả Đúng Tôi cần loại thuốc đó Thuốc giả Nhưng mà cùng màu Cũng phát ra ánh sáng như vậy Nhưng không phải thuốc an thai Mà là thuốc phá thai trời ơi cây ở đây tao nói cây nào to to to to trời ơi, nó già dữ lắm à, giấy tờ thì sao trời ơi giấy tờ thì ở bên đó ta nói là có giấy kiểm lâm đàng hoàng rồi nhưng mà đâu có sao chứ đâu có giấy tờ đàng hoàng mình coi rồi mình, mình mới đặt cọc chứ bộ <laughs> việc gì mà tôi giao cho chú á tôi đều rất là hài lòng nha dạ cảm ơn ông chủ <laughs> nè chú quản nếu như mà mình mua được khu đất rừng này á thì mình sẽ không sợ bị thiếu gỗ à cái khu đất rừng này khai thác vài năm nó vẫn còn chưa hết nữa chú thấy không cái thân gỗ nè nó rất là to nè trưởng thành nè nhiều tuổi đó nhiều loại gỗ quý khác nhau bởi vì đừng có để chậm tiến hành mua ngay khu đất rừng này cho tôi <laughs> dạ biết nhưng mà trước tiên là phải giữ bí mật nghe không Sao? mua khu đất này trong im lặng sau đó mình à, phân loại cây gỗ rồi mình hạ bán theo đơn hàng dạ dạ dạ rồi từ lúc mà lấy vợ cho thằng tài á là mọi chuyện nó thuận lợi nó hanh thông trở lại rồi chú bạn <laughs> bởi tôi nói chuyện này là ông chủ vô mánh rồi <laughs> không thể nào chiếc vòng nó không thể nào bị trộm lấy nó là cái bẫy để gài mình lấy tài vậy thì họ phải cất nó trong này chứ tại sao không tìm ra nếu hôm nay không kiếm ra cái dòng cẩm thạch đó Mình sẽ tiếp tục làm dâu ngỗ nghịch Phải dọn lại như cũ không họ về nhìn thấy là mình lộ mặt liền à Con đường xưa trà đi Giờ đây đã trồng mì Thế là Lục không đi Nhưng mà Lục vẫn cố đi <laughs> ấy cha ấy thằng nào vậy giỡn gì lục hả ấy thấy cây rụng thôi mà ê út nhí thằng nào thằng nào ngon bước ra đây bước ra đây ê ê gì anh dạ anh kiếm con hay gì anh nói nghe nè dạ con bé trà nó muốn gặp cậu đó trà gặp con hả ừ. ở nhà đúng không ừ. cậu đi nha gì đó à, trời ơi tôi kêu cái thằng nó nhanh nhẹn mà nó lại nhiệt tình với cô gái mình như vậy mà nó không có duyên phận em trà bỏ con khờ đó rồi hả hèn chi tối qua lục nằm mơ thấy em mặc nguyên bộ đồ trắng luôn á anh thấy em là con ma không đầu hả Bảy còn nguyên em lơ lửng lơ lửng đẹp như một thiên thần vậy mà sáng ngủ dậy giật mình có một mình à nên à... nên anh thấy em hiện hồn nha anh sợ đúng không Ý, em đẹp gần chết đẹp như một thiên thần vậy mà sợ cái gì mà sợ nay em hớt tóc màu đen nè mặc mấy cái quần với mấy bộ đồ nhìn xịn xịn xịn nhìn đẹp quá chừng anh lục thích <laughs> thẩm mỹ của anh cũng lạ quá ha em mặc đồ vậy nè đi qua xóm qua chợ bà con nhìn ác cảm quá trời con nghĩ là gái hư vậy mà hạp mắt anh lục hả nè mặc dù là anh lục sinh ra ở cái nơi khỉ ho cò gái này nhưng mà tâm hồn của anh lục á lúc nào cũng hướng về một cái nơi rất là xa xôi và hiện đại mấy lần lên huyện coi phim á anh lục chỉ muốn mình tung cánh sổ lòng bay xa thiệt là xa luôn á ồ em cũng vậy nhưng mà rất tiếc là mình lại chôn chân ở cái đất này muốn được giải phóng thì phải quậy lên <laughs> Em trai cũng muốn quậy hả Vậy tính ra em trai với Lục là một cặp rồi Chỗ này chi vậy Để đẩy cái miệng anh lại đó Mà trà không có thời gian Bây giờ trà nói nhanh nha Anh Lục hiểu mà Bây giờ trà muốn Lục giúp trà cái gì Trà cứ nói Cho dù là phải nhảy vô dầu soi lửa bỏng Mò kim đáy biển Anh Lục cũng chắc chắn Không chi là mấy cái chuyện nhỏ nhặt trà sắp nói <laughs> Nhưng mà chuyện này không nhỏ đâu nha Nói đi anh lục không có cần nghiêm trọng dữ vậy đâu ba mẹ chồng của cha hôm nay đi vắng cho nên á cha muốn nhờ anh lục qua đó cưa ngắn mấy cây quý ở sau bếp để cha trẻ củi lấy điểm với ba mẹ chồng nè con tính cái gì kỳ cục vậy mà trời anh lục chưa hiểu nha gỗ quý mà cưa ngắn anh lục hiểu rồi kỳ này chú đông với bà diệp gặp phải một cao thủ nhỏ tuổi nhưng có võ anh lục hiểu rồi hả ừ. anh lục có thấy là trời sắp tắt nắng luôn rồi không anh lục mà không đi lẹ là không kịp đâu đó đi à, đi, đi, đi, đi, đi, đi không biết mọi việc có thành công không nữa lỡ bị phát hiện không biết con bé sẽ ra làm sao nữa. Thank you. đây là mấy cái gỗ quý nhà ông Đông đó Nghe người ta nói hả Mỗi cây gỗ ở đây là bằng một thửa đất đó Bao nhiêu cây gỗ ở đây Là bấy nhiêu thửa đất trù mật của nhà ông Đông đó Là cái gỗ này Là đóng cái nhà này đúng không Đúng rồi toàn là gỗ quý gỗ hiếm không á mà cưa làm củi vậy lỡ bị phát hiện á bán đất đền cũng nổi nữa thì bởi vậy anh lục làm lẹ đi chứ để anh ta phát hiện bây giờ đó trời ơi là trời trời ơi <laughs> ông nói cho con coi nè một cái chuyện làm nguy hiểm như vậy lỡ mà phát hiện á con sẽ phải bán nhà bán đất bán cửa thịt nát xương tan nhưng mà tôi vẫn làm là vì ai vì ai là vì trà và anh muốn chứng minh tình yêu của anh dành cho trà Vậy... yêu đương cái gì đây cha nội anh đã nói rồi Anh sẽ làm tất cả mọi chuyện Chỉ cần trái tim của Trà Dung là anh lập hết Anh có làm ngay cho tôi không Làm làm làm làm Anh mà đứng đây lãm nhảm một chập nữa Ông bả giờ là chết hết bây giờ Rồi rồi làm Dạ anh Lục ở đây lo nha Trà vô trong kia canh chừng cậu tay Rồi rồi để Lục lo Làm lẹ nha Rồi biết rồi mới yêu mà khổ vậy yêu sâu sâu yêu đậm đậm chút nữa biết khổ chừng nào trời ơi là trời ngồi xuống mà coi gỗ quyến mà nó cưa làm củi nè Tại sao cậu ta lại vẽ bức tranh này? tại à, ở trong sách có nói là muốn đi nhanh thì đi một mình muốn đi xa thì đi cùng nhau tài muốn đi cùng với em vợ thật xa nhưng mà nếu đi như vậy em vợ sẽ bị mỏi chân cho nên tài vẽ cổng em vợ để cho em vợ đỡ mệt em vợ thấy đẹp không có ưng bụng không vẽ dạ, cái gì mà bà láp bà xàm đâu có bà láp bà xàm vậy đó à, à, Sao bị rách rồi nè Cái cái này là vẽ anh chồng với em vợ mà Xàm cái gì Mệt quá Mai mốt có vẽ thì vẽ mình ơn trà thôi Đừng có vẽ có đôi có cặp Mắc cỡ lắm ờ, ờ Vậy thì anh chồng sẽ vẽ anh chồng đứng một mình Xong vẽ em vợ đứng một mình rồi đặt cạnh nhau ha Muốn vẽ cái gì cũng được Nhưng mà hả Nói trước nha Cậu Tài không được ra ngoài đó Ngồi yên để vẽ tranh đi Lát nữa trà vô mà thấy cậu Tài ra ngoài Trà xé hết đống tranh này đó Trời ơi Tiếc quá Đẹp đôi vậy mà Nhưng mà em vợ không thích Thì mình phải làm theo lời em vợ thôi Công nhận Nhìn không có ra luôn đó nha Quá trời giống vậy ta Không bao giờ ai phân biệt được Bình an Bình phá Bên này bình an bên này Gì vậy? Gì là gì? Nó tồn à Đi đâu? đi, đâu mà giờ này mới về đi công chuyện chứ mẹ cũng đi sáng giờ vậy ừ. gì chuẩn bị tiền nha gì vậy cưới vợ trời đất ơi ai dám cưới mày mày cưới em trà em trà gật đầu là cưới liền trời đất cái gì cái gì cái gì tao muốn chết khùng hả hả gì trời không? con quên hả trà là dâu của chú đông ôi đất ơi mày yêu đương quá rồi mày lú lẫn hay sao vậy cưới hỏi đàng hoàng cái đâu phải là cướp hay là giật của ai đâu sợ không im đi toàn làm cái chuyện trời ơi đất hỡi không à nè trời không dung đất không tha nghe chưa hả mẹ chỉ dạy con rất là nhiều lần không nghe lời mẹ là ân hận á mẹ ân hận không có trong từ điển của thằng lục gì vậy? thuốc thuốc gì vậy? an phá rồi, ờ, sao chỉ con đi Không có chỉ được Không có truyền nghề cho con Sao giống nhau vậy Giống ha à. Con công nhận không ừ. Thật là giống Con mắt thường không bao giờ nhìn thấy được đâu Chỉ có mẹ con nè Dày dặn kinh nghiệm mới biết được thôi Vậy chỉ con đi Không có chỉ Ê Cái thằng Luôn Trời đất ơi Cái gì vậy con có sao không Hả Luôn Trời ơi có sao không vậy Có gì đâu Cái gì tao uống từng viên mày uống cùng một lúc như vậy đó vừa công vừa phá là coi như quê cả làng này. nhưng mẹ nói cho biết này nha mày uống nhầm cái viên phá đó đi trời đất ơi tiệt dòng tiệt giống á cái thứ gì mà ngu lâu ai mà lấy mày trời ơi mẹ mẹ nói chuyện y chang như mấy nhỏ con gái trong làng luôn á cái nào không nói con vậy chứ nhưng mà mẹ an tâm con là lục chứ không phải là lụt nhìn đi bén lắm bén bén bén bén rồi còn khỉ lần nào gặp mày không bao giờ tao thấy được bình yên hết trơn á té chết luôn đi quá đen tối ngày chỉ thối con là giỏi thiệt tình là Làm sao để cậu ta cùng thức với mình đây Ngày nào cũng thức dậy một lần để đắp mền cho mình Sao hôm nay chưa thức nữa mồm cho em vợ phải đắp mồm mất công em vợ lại sao em vợ về sớm nha phải làm gì sớm mà ở ngoài phòng bây giờ lạnh lắm tối không có làm việc tối là chỉ để ngủ thôi trời đất ơi cậu tài đây làm gì vậy cậu đi vô trong ngủ đi không không em vợ không ngủ sao anh chồng ngủ nổi cha phải làm việc tại vì mẹ dặn hả là phải làm siêng năng trong thôi là mẹ không vui mẹ đuổi cha về nhà mẹ ruột á cái gì đuổi em vợ của tài hả đúng rồi mẹ nói hả là phải làm xong hết việc này bây giờ cậu để cho cha làm việc đi ngày mai hả con có việc khoe với mẹ chứ không được Về sẽ bệnh á Bệnh á Không được Buông ra Cha không có sợ bệnh Cha chỉ sợ bị chê làm biến thôi à Bây giờ cậu đi vô nghỉ đi cho cha làm việc nha Cậu mà ở ngoài đây hả Cậu bệnh Xong rồi còn bị thần kinh nữa Là cậu khùng luôn á Không có Anh chồng không bị khùng đâu Em vợ tin anh chồng đi Nếu như mà mẹ có chửi có đánh á Anh chồng sẽ chịu cho Giống vậy nè <laughs> Cười ha Vậy đi vô đi đi ai da ai da anh chồng không có đau cậu giống như con nít vậy nói hoài không nghe cậu đi vô trong ngủ giùm tôi đi đi đi anh anh chồng không phải là con nít nếu như mà nếu như mà em vợ không chịu thì để cho anh chồng anh chồng chạy hết đóng củi đi cho đó anh chồng sẽ phải bảo vệ cho em vợ phải phụ cho em vợ Ê, Ôi Cậu làm gì ghê quá à Giờ cậu muốn trẻ củi đúng không ừ. Vậy để cha chỉ cho Như cậu hả Vừa nguy hiểm Mà chắc trẻ tới Tết mới xong luôn á Nhìn tôi làm nè Cậu phải dựng đứng khúc gỗ lên nhà nè Xong rồi á hả Để cái rìu vô giữa Rồi cậu cầm hai tay nha Đó như vậy đó cậu hiểu chưa ừ. Còn mấy khúc gỗ nhỏ nãy hả cậu cũng làm y chang như vậy nhưng mà cái này phải cẩn thận nha phải cầm rìu bằng hai tay tại vì hả khúc gỗ càng ngày càng nhỏ cậu sẽ trúng tay á anh chồng hiểu rồi đến chồng làm cho ờ nh nhưng mà ở ngoài đây thương lạnh lắm mấy con sẽ bị cảm hay là mình đi vô trong nhà trẻ được không tại vì từ trước tới giờ anh chồng chưa bao giờ biết ờ, mùi đàn bà lỡ như mà bị bệnh xong rồi chết thì nhục lắm trời đất ơi cậu là người hay là quỷ vậy khờ mà sao ranh ma quá à em vậy mà cậu hai khờ của nhà này cũng không đến nỗi vô dụng Biết giả củi rồi đó Nè, em dạ thấy chưa Anh chồng đâu có vô dụng đâu Chịu khó học á là cái gì cũng dọc được hết à à, Bây giờ có người biết trẻ củi rồi Chắc là mình đi ngủ được rồi ha Đúng rồi Cậu Tài nè Chà cảm ơn cậu Tài đã giúp chà nha Không, không có gì đâu mà cảm ơn <laughs> vậy bây giờ cậu ở đây chẻ hết củi còn giờ đi ngủ nha ừ mấy chuyện nặng nhọc thì cứ để cho anh chồng làm em về đi ngủ đi ờ ê cô ây à thôi giờ đi ngủ thiệt nha em về đi ngủ đi ừ đúng là khờ thiệt cho cậu trẻ rụng hai cái tay ra luôn ai biểu cậu bắt tôi cưới cậu làm chi trà không được bỏ cuộc không được bỏ cuộc làm gì mà dữ vậy Còn ở đây nguyên đêm luôn hả Tại vì Em vợ nói là sáng phải xong Cho nên anh chồng phải cố Không dám nghỉ Tất cả cũng tại vì các người ác với tôi Nên tôi mới ác lại với con mấy người Thôi được rồi Cậu Tài để đó đi Rồi cha làm tiếp cho Không không không được C Cưới em vợ về á là, là để yêu thương chứ chứ không phải để trẻ của vậy mấy chuyện đàn ông nặng nhọc này để cho anh chồng làm anh chồng làm được cũng biết phân biệt chuyện đàn ông cần làm nữa hả T tài khờ chứ tài đâu có điên đâu mà không biết à, thôi thôi thôi được rồi để đó đi đi lên đây đi lên đây lên đây lên đây nghe trà dặn cái đây nè ừ. lát nữa cậu tài trẻ củi xong cậu tài đừng về phòng ngủ cậu tài đi qua bên kia ngủ kìa ủa tại sao sao phải ngủ ở đó trời ơi thì mình phải ngủ ở đây để canh trộm lỡ đâu hả nó rình mình sao nó vô đây nó trộm hết của nhà mình sao nhưng mà lỡ trộm quánh mình sao thì mình quýnh nó lại nhưng, nhưng mà tại yếu xìu à không biết võ nữa trộm nó quánh chết sao trời ơi chán ghê á vậy nếu cậu muốn sống á thì cậu phải học võ để tự phòng vệ với lại á để cho khỏe vậy mới lấy được vợ chứ Ủa Nhưng mà Tài lấy được vợ rồi mà Hiếu xìu Vợ nào thèm Hả à, Em vợ không thèm anh chồng hả Không thèm Nè Em em vợ Sao không thèm Thank you. thú này mà đem đi giặt thì mặt ông bà chủ sẽ ra sao đây chắc là khó coi lắm á thứ này đem giặt với méo mặt nè xem đây Cái gì vậy Hả Ê Chuyện gì Ch Cha Dạ cha mẹ gọi con Ch Sao vậy Ai để cái bình trà ở đây Hả ờ, Dạ Thì con để ở đó Tại vì công việc nấu trà là của con mà Pha bình trà sao lại để trước cửa phòng ngủ vậy Dạ Tại vì mẹ dặn con á, là phải dậy sớm Pha trà để cha mẹ uống Con pha xong con để trước cửa phòng Để cha mẹ ra là có cái uống liền Cũng lỗi của bà hết đó bà ơi Bà không dặn rõ ràng là pha trà xong phải để ở đâu Sao là lỗi của em vậy Pha trà xong Phải để trên bàn Chứ sao lại để trước cửa phòng ngủ Cái chuyện tối thiểu như vậy mà cũng phải dạy nữa hả Dạy chứ sao không dạy nó là con của người ở chứ đâu phải là con nhà giàu tiểu thư đại cát gì đâu mà được dạy dỗ đàng hoàng cái trí khôn tối thiểu cũng không có hay là mày tính phá tao đây mới sáng sớm gặp chuyện gì đâu không à Bà kêu con dâu nó pha bình trà mới đem lên đây tôi uống đi Trà Dạ Pha bình trà mới đem lên đây để trên cái bàn của phòng khách nè Dạ Đó Bà phải dặn rõ ràng chi ly tỉ mỉ như vậy mới được Thì con dâu mình nó mới biết đường nó nghe nó là Ủa cái gì vậy Ai mà phơi cái gì tùm lum ngoài sân vậy Dạ con làm từ sáng tinh mơ rồi Cái gì hả Mà làm mới không được là con đem quăng rác hết rồi mẹ dặn á là phải làm mới cuộc sống làm mới không khí gia đình cho nên là con đem quần áo da thú tranh ảnh ra đây giặt sạch sẽ hết rồi cái gì trời ơi cái tấm da thú của tôi nó đem đi nó giặt rồi nó còn chừa lại một miếng kỷ niệm nữa nè ủa rồi cái máy hát tôi đâu máy máy đem đi giặt luôn rồi hả cái máy hát á con cũng đem ra ngoài đây rửa sạch luôn rồi cái hình của em đâu rồi trả dạ. dạ ở ngoài đây con cũng rửa sạch luôn rồi trời thiệt rồi bà ơi cái gì vậy nè trời trời đất ơi trời ơi trời mấy cái bình ê ê cái, cái gì nữa trời ơi mấy cái bình của tôi rồi qua văn đâu hết rồi dạ tại vì con thấy nó xấu quá con đem tẩy cho nó sạch hết rồi cha bà nội cha ê, ê, đưa đây anh cái tấm da thú đâu tấm da thú của cha đâu hả dạ cái tấm da thú con giặt sạch con để trên cái máy hát á này trời đất ơi cái này phải hình bà không trời cái hình còn cái hình của tôi Cái hình thời trẻ Bây giờ còn có duy nhất một tấm mà cũng giặt Còn gì là hình ảnh nữa Trời, Trời. Tấm da của tôi 20 năm Đi theo cha 20 năm Con nghĩ sao mà con đi giặt vậy hả Dạ tại vì con thấy con phơi cho nó nó bụi quá Sao mà con đem xuống con giặt cho nó sạch Rồi cái máy hát đâu hả Dạ cái máy hát đây nè cha Con nghĩ sao con đi giặt vậy Dạ Tại vì con thấy ở trong nó cũng có bụi nữa Con tạt nước Con rửa cho nó sạch luôn Lao là được rồi Đồ nghề của tôi Rồi sợi dây đâu rồi hả Dạ Sợi dây á con cắt con để trên đây nè cha Tháo ra chi Dạ để cọ rửa mấy cái khe đó cho nó sạch Là cái sợi dây cung đi giặt luôn hả Dạ Bà nội cha mày <laughs> Để đó tôi Để tôi bà, dạy nó bà chỉ bảo cho nó Thôi được rồi Có Ai... mà Mùi vậy Hả Dạ Mùi cơm khê đó cha tại vì sáng nay hả con bắt nồi cơm xong con lên nó phơi quần áo mà cha mẹ cứ đứng trên nó la con hoài con không xuống đây canh được trời đất ơi anh coi nó kìa gạo ở đâu mà nấu cả nồi bờ chán vậy dạ gạo nhà mình trời con thôi thôi thôi thôi, thôi. con nấu cái nồi này cho ai ăn dạ thì tại vì mẹ dặn con hả là phải nấu cho cả nhà ăn mà cái nhà này á to lắm phải nấu nhiều như vậy mới ăn no được cái nhà lớn nhưng người thì ít gia nhân thợ thầy người ta có cái bếp riêng rồi biết chưa vậy là con hậu đậu hả cha mẹ con nấu cái nồi này á là để cho nguyên một sớm nó ăn thì mới là đúng còn cái nhà của mình ăn làm sao mà hết hả con biết con sai rồi con xin lỗi cha con xin lỗi mẹ bà, bà dạy nó đi tôi chóng mặt quá dạy nó là không được mà Rồi đứng lại Ủa đứa nào Đứa nào giờ này Ngủ ở đây không đi làm Tài Anh Cái gì vậy con Con Sao con nằm đây Sao con không về phòng nằm Rồi mũi chích làm sao Thầy mệt Sao mệt Mệt đứt hơi cho thầy ngủ miếng Ngủ thì ngủ ở phòng chứ làm sao con ngủ ở đây hả Sao lại ngủ ở bếp Tại sao để chồng con ngủ ở bếp vậy Dạ Tại vì mẹ dặn con á Về làm dâu á Là phải siêng năng làm việc Giờ tí con đã dậy Để ra đây hả Cưa hết đống gỗ Chẻ làm củi Xong cậu Tài thấy con làm việc một mình Tội nghiệp quá Nên xung phong ra giúp con Xong rồi tới giờ mão Cậu Tài mệt quá Cậu Tài nằm ra đây ngủ Mà nặng quá Con không dám cậu về phòng được Nên con để đây luôn trời bà ơi chỉ có tổn hại về sức khỏe của thằng tài thôi không thiệt hại về mặt vật chất con đứng dậy đi ra đây chờ dạy trời ơi con nằm ở đây rồi đau lưng rồi trời ơi ngồi xuống đây con nhỏ này đúng là hậu đậu thôi được cưới về cho thằng tài là quá đúng luôn một đứa khờ một đứa hậu đậu ông đông có gan cọp cũng không dám giao lại cơ ngơi cho tụi này quản lý mình cũng bằng lòng chấp nhận vậy thôi làm bộ đánh nó Chứ đánh thiệt mai mốt nó không dám phá gì nữa Là mình cũng mệt Nhìn cái gì Trời ơi con ơi Lỡ lần này thôi nghe chưa Là phải biết rút kinh nghiệm chứ Con phải giữ gìn sức khỏe Để mà con còn yêu vợ con nữa chứ Con ngủ ở cái bếp này làm sao con chịu nổi Nó vừa nóng nó vừa mũi màng Bà nữa Dặn người làm cái trẻ củi thì xếp lại cho nó ngăn nắp đi Gì đâu mà dục tùm lum tùm la vậy gỗ gỗ cái cái, gỗ này là sao bà cái gì dạ cái đống gỗ này hả con cưa từ mấy cái đống gỗ mà cha cất ở nhà sàn á sao mà con trẻ làm củi để đốt trời ơi chết tôi rồi chết tôi rồi đi theo ta à, em, vợ em vợ trời đất ơi vợ dạ cái đống gỗ liêm quý của tôi đống gỗ quý của cha đâu hết rồi trà dạ con trẻ làm củi đốt hết rồi